trái đất này chỉ là trường học mà trường học cho tất cả mọi người tại sao chúng ta đang phá trường biến đổi khí hậu sau này ở cơ thể vật lý chúng ta gọi là con cháu nhưng thực tế chúng là những linh hồn đến sau chưa chắc đã non trẻ đâu nha có thể linh hồn họ còn già hơn chúng ta mặc dù tuổi ít con chúng ta cháu chúng ta nhưng linh hồn già cũng chẳng hạn nhưng họ là những linh hồn đến sau không có trường để học nữa điều này các bạn sẽ nhận ra ngay có thể tháng sau chúng ta cũng cảm nhận được năm nay gió bão lũ lụt nó nặng nề hơn năm ngoái ờ, Trung Quốc đang hứng đó hay là nhân quả Trung Quốc nó gieo cái gì xấu quá làm ra nó nhận toàn những cái xấu đó. và chúng ta sẽ nhận ra là cả thế giới này đang biến đổi khí hậu kinh điển đó kinh điển các bạn để ý những cái trận lũ ngày càng khắc nghiệt rồi nước biển dâng năm ngoái ấy, năm ngoái vào thời điểm không nhầm là vào thời điểm này tôi đang làm thanh lọc cho cà mau tại vì tôi vào đó đến hai ba lần làm thanh lọc trong đó rồi họ mời tôi đó và tôi lội trong nước biển ở giữa thành phố cao đến ngang đùi luôn các bạn nha, đó nên ở đây chúng ta sẽ nhận ra một điều nhận ra một điều là chúng ta không hiểu bản chúng ta là ai do thế chúng ta mải mê vì cơ thể vật lý chúng ta phá trường thế là sau này các linh hồn đến sau không có lớp không có trường để học nữa như là trái đất hủy diệt đó biến đổi khí hậu đang rất căng à, đang ngày càng trầm trọng vì vậy chúng ta phải hiểu đó phải hiểu và lúc này ấy, thì chúng ta lại hiểu sâu về ngược lại về những căn nhà chúng ta ở nếu căn nhà nào nó đến từ tà khí và các bạn cho là ma thì hãy nói chuyện với cái vòng ở đó đừng nghĩ rằng họ là ma bởi vì chúng ta cũng có thể trở thành ma nếu chúng ta không hiểu chúng ta chúng ta là ai vì vậy chúng ta phải xác định chúng ta đến trái đất để làm gì và chúng ngày nào đó chúng ta phải trở về nơi mà chúng ta đã đi đã rời đi đến trái đất vào bụng vào thai mẹ chúng ta phải hiểu đó vì vậy tôi muốn các bạn hiểu bản chất như vậy và hãy xác định được chúng ta là ai đó còn đối với ở ngôi nhà chúng ta thì xác định liệu đấy có phải là ma như các bạn hay là gọi là những linh hồn tôi gọi là những linh hồn lạc lỗi chưa hiểu bản chất mình nhá họ đang ở đó hay là do sóng từ trường gây nên thì sóng từ trường sóng từ trường các bạn sẽ nhận ra như sau nếu trong nhà các bạn nha tôi nhắc lại cái điều này hôm nay tôi vừa nói nếu trong nhà các bạn có con mèo mà tự nhiên nó đến nó đến cứ quanh quẩn ở nhà các bạn thì các cụ thường thường gọi là mèo đến nhà thì có thì các bạn nhận ra là trong nhà chúng ta đang có một cái năng lượng cực kỳ xấu đó là sóng sóng do mắt từ trường mà mắt này là mắt hạc man và puri gây lên vô tình nó trùng nhau ở một điểm nếu như các bạn kê giường đó mà mất ngủ khó chịu nhưng các bạn chỉ lệch sang khoảng độ 2 mét các bạn kê ở đó các bạn ngủ ngon thì các bạn phải đặt câu hỏi nghi ngờ ngay ở đây đã có cái sóng từ trường rất xấu đó nhưng nếu với tôi chẳng hạn vì sao mấy ngày nay ấy, tôi đang bảo là các bạn cứ chụp cái giường ngủ trên Zalo nhá kết bạn và nhóm Zalo mới gửi được chứ tôi sẽ xem ở trong trong nhóm bởi vì cái Zalo của tôi bây giờ tôi nhiều ờ, nhiều người và và nhắn liên tục nên nó trôi tôi không thể tìm ra kết bạn vào nhóm trong nhóm à, nhóm nhóm về năng lượng xung quanh ta đó năng lượng quanh ta và nhóm đó thì các bạn chụp ngôi nhà là một cái thứ hai là chụp giường ngủ là hai gửi vào zalo tôi sẽ xem miễn phí cho các bạn và xem vui nhá các bạn xem là tôi đọc có chính xác về giấc ngủ của các bạn hay không nếu các bạn bảo sai bét nhẹ thì chứng tỏ tôi xem sai tôi không cảm nhận được bức xạ đó qua hình ảnh nhưng nếu mà tôi cảm nhận được bức xạ mức độ chính xác tương đối thì các bạn hãy nói cho cộng đồng biết đó thì vậy sao mà có thể tôi cảm nhận được bức xạ đó thì cái đó mãi mãi sau này nữa như là trong thì tương lai tôi mới chia sẻ bởi vì luyện được một cái cơ thể đó là hai năm trời đó thì cái cơ thể chúng ta mới thay đổi thì ăn như thế nào đó thì nó mới thay đổi có thể chưa chính xác lắm nhưng cũng là là phải mức độ tương đối cái này là cái tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái bài về sau này những ai muốn tìm hiểu đó còn ngày hôm nay chúng ta sẽ sẽ hiểu về thứ nhất là cái năng lượng từ trường thì có cái năng lượng hạt man và Curie chúng ta khi thấy nếu như mùa thời điểm này chúng ta không còn mèo nữa thì chúng ta hãy để ý những con côn trùng như bò sát nó đến nhiều rồi đặc biệt như kiến kiến à, rồi mối nó bò vào đó nó bò vào trong nhà nhiều thì các bạn hiểu rằng nhà chúng ta đang có năng lượng xấu như lúc này có thể chúng ta không biết đó là năng lượng xấu từ đâu đâu nhá có thể có thể từ những cái năng lượng âm nhưng cũng có thể từ những cái năng lượng từ những cái năng lượng mà do sóng từ trường gây ra thì tôi chia sẻ cho các bạn lại cái kiến thức những cái mà tôi ờ, chia sẻ hôm trước là sóng trong nhà chúng ta không những cái sóng hai cái sóng hạt ban và Puri gây ra này thì nó còn có sóng điện từ những sóng điện từ với sóng từ trường uh, do các loại sóng wifi hoặc là điện thoại hay là cái sóng từ uh, bếp bếp bếp uh, bếp lửa nó gây ra thì những cái con như con mèo hay con uh, kiến con uh, con mối nó không vào nhưng nếu mà khí âm thì nó lại đến các bạn nhé đó nên chúng ta nhận ra sẽ bị sẽ bị lẫn lẫn ở chỗ này sẽ bị lẫn lẫn ở chỗ này nên quan trọng là chúng ta phải xác định được và chúng ta sẽ có cách cách giải quyết vấn đề đó theo từng loại theo từng loại và khi nào cộng đồng ta đủ đông tôi sẽ chia sẻ nghĩa là khoảng 500 người là chúng ta mới chỉ có 130 130 người thôi khi nào 500 người đủ 500 người tôi sẽ chia sẻ luôn phương pháp cho tất cả chúng ta cùng giải quyết cái vấn đề đó cái loài cây nào nó khử được sóng điện từ loài cây nào hút được sóng điện từ các bạn phải cảm nhận là có cái loài tại sao con người chúng ta rất nhiều người các nhà khoa học các nhà bác học đã tìm ra được những cái phương pháp tại sao trên nóc nhà chúng ta cái cột thu lôi nó lại nhọn hoắt như vậy nó hút tia là điện để nó đưa xuống thì nó thu được những cái năng lượng vậy và năng lượng như vậy để xuống đất đó hòa vào trong đất thế thì với cái tà khí rồi với những cái âm khí thì chúng ta chúng ta dùng sóng gì đó ngày hôm trước mà tôi có nói đến về khí về khí các bạn nhá hiện nay trên uh, nhiều trang mà chúng ta đọc sách thì chúng ta biết uh, rất nhiều quyển sách nói về phong thủy nghĩa là tôi mà tuổi tuổi ngọ đó, mà mạng thủy Di 566 thì tôi phải hợp hướng hướng Đông Bắc này, hướng Tây Bắc này. Đó. Và ngôi nhà thì thường thường chúng ta phải gì? Tựa sơn chẳng hạn, nghĩa là tựa núi. Rồi quay mặt ra sông, ra biển, ra đường. Thế nhưng mà các bạn bây giờ ở trong chung cư ở trong chung cư các bạn có hướng không ạ? Chả biết hướng nào mở cửa ra thì hành lang đóng cửa vào thì nhìn ra cửa sổ may ra có thể một hai cái cửa sổ nếu như nhiều đơn một số ờ, doanh nghiệp người ta biết thiết kế thì còn có cái vài cái cửa sổ thoáng thì chúng ta chọn hướng nào vì sao khi biết được những cái năng lượng cảm xạ này nó hay hơn ở cái chỗ là gì phong thủy thì chúng ta chỉ đi được một cái điểm rất nhỏ thế nhưng phong thủy hiện nay đã bị bẻ gãy nếu nói về khí chẳng hạn tuổi tác thì chúng ta phải ở một cái nhà nào nó phù hợp với cái hướng bởi vì cái hướng gió đó nó có phong là gì là gió thủy là nước người ta gọi là phong thủy ở việt thì phong là nước phong là thủy à, xin lỗi phong là gió thì gió bây giờ chúng ta ở tòa nhà như tôi đã nói gió ở cạnh những cái tòa nhà lớn là nó bị để cong hết nên hướng nhà của chúng ta ở ở thành phố là không còn thì không có thể xem được chuẩn cái hướng nó bị bẻ gãy rồi ở trong nhà trong tòa nhà ở trong căn nhà chung cư thì làm sao mà xem được đó nên khi những ai mà học được năng lượng về cảm xạ thì chúng ta hãy xem tương hợp nghĩa là bạn có tương hợp với ngôi nhà đó không tần sóng của cơ thể bạn với tần sóng của cái lô đất đó nó tương hợp không nó cùng trùng sóng rung động không thì điều đó nó phù hợp hơn rất nhiều hai vợ chồng lấy nhau cũng thế đó bà ông này lấy uh, cô kia anh này lấy cô kia thì phải xem thì xem xem là có mạng có tương hợp không đó kim thì phải sinh thủy không rồi uh, ngũ hành tương sinh không đó tương hợp không thế nhưng mà hai bộ não thì khác nhau trình độ học vấn khác nhau đó hiểu biết khác nhau nói chuyện thì so le các bạn bảo tương hợp không không đúng không thì lúc này chúng ta phải xem gì ạ nếu như trùng nhau được điểm đó rất quan trọng về tuổi tác nhưng phải trùng nhau về tần sóng ở trong não bộ thì lấy nhau nó mới mới, mới, mới, mới có thể hạnh phúc được đó bởi vì hai người cùng trình độ hai người cùng tần sóng suy nghĩ đó là những cái kiến thức mà hôm trước tôi đã chia sẻ đó đúng như bạn Hoàng Mơ nói trùng nhau về tần sóng trong não bộ thì tất cả mọi hình ảnh âm thanh đều có tần sóng các bạn biết không có lẽ trong vòng vài bữa nữa các bạn nếu là doanh nghiệp các bạn bám sát vào các buổi zoom này hoặc các bạn chia sẻ cho những ai là giám đốc doanh nghiệp thì tôi sẽ chia sẻ cho tại sao mà nhìn vào logo tôi lại đọc được số phận của doanh nghiệp đó đang làm ăn đã làm ăn ở trạng thái nào các bạn nhé trạng thái nào tại sao lại như vậy tôi đã đọc mấy doanh nghiệp giật mình mà doanh nghiệp doanh nghiệp Nhật Bản người ta còn còn còn còn đọc tôi còn đọc được các bạn cái doanh nghiệp Nhật Bản thì người ta đã đi tràn ngập các thế giới cả thế giới ra nhiều nước mà tôi đọc là họ họ không họ không phát triển được đó tôi đã sang cả Nhật Bản sang tất đơn vị đó một cái buổi mà hội nghị của họ có sáu bảy mươi nước trên thế giới trong đó có cả Mỹ, Anh, Đức đó những nước tư bản lớn như vậy là Pháp sang Trung Quốc chưa có các bạn nhé Trung Quốc đó chưa có Singapore rồi uh, Hàn Quốc và những nước lớn những phát triển có mặt tại doanh nghiệp đó vậy mà đến bây giờ ở Việt Nam giấy phép đã bị rút chỉ vì tôi nhìn thấy cái logo của họ cái chỉ số Bovip của nó có 200 260 ngàn Bovip tôi xem thời điểm đó năm 2018 có 260 ngàn Bovip tôi ngồi tôi xem ngay trên văn phòng của họ ở trên uh, trên hai bà trưng phố 40 hai bà trưng nên là những cái hình ảnh nó đều có một cái tần sóng các bạn nhé không phải tự nhiên các bạn đi trên đường mà thằng Coca Cola nó dán một cái hình ảnh trên đường các bạn nhớ ngay điểm nào bởi vì sao cái hình ảnh đó nó bắt mắt nó bắt mắt thì các bạn nghĩ là ở ờ, nó chỉ bắt mắt thôi nhưng thực ra nó có một cái tần sóng tần số mà các bạn cập nhật vào riêng cái màu đỏ thì tần sóng nó đã cao hơn hẳn các cái màu khác là tại sao cái quảng cáo mà ta chuyên dán cái màu đỏ chuyên sơn cái màu đỏ bởi vì cái tần sóng đó là dễ cập nhật nhất vào não bộ còn các bạn đi mà đi biển mà gặp cái ờ, cờ thằng nào gắn cái đầu lâu màu đen xì có khi chúng ta đã run bắn rồi. đó một cái hình ảnh thôi có thể làm chúng ta sợ nó tạo tạo sóng hết tất cả nó đều tạo sóng nghĩa là hình ảnh cũng tạo sóng các bạn nhé còn âm thanh thì sao ạ cùng một lời nói nhưng hai giọng điệu khác nhau một âm trầm một âm thanh đã đưa cho chúng ta hai trạng thái khác nhau nghĩa là âm thanh cũng đã tạo ra được sóng hai tần sóng khác nhau thì sẽ có hai kết quả khác nhau cùng một lời nói nhưng có người nói đúng từ đó vẫn thuyết phục được người nói đúng từ đó không thuyết phục được ai thì nghĩa là sóng của hai giọng nói khác nhau làm cho hai tần sóng rung động khác nhau hình ảnh cũng vậy các bạn cứ mời mọi người vào đông tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cây nào mà các bạn đo sóng ở trong nhà mà nó thấp cái nào mà đưa vào để khử âm cái nào đưa vào khử sóng điện tử đó các bạn dùng cho nó phù hợp tôi thấy nhiều người á đưa cả cái cây mà nhựa nó độc cực kỳ đưa vào nhà à, đặt cho nó có nhiều tài lộc chứ với tài lộc chả thấy đâu mà mủ nhựa đó mà bắn vào mắt ai đặc biệt chỉ con nó nghịch thì thôi rồi mù mắt nên chúng ta phải hiểu phải hiểu phải hiểu là không nghe ai mà nghe trực thực tế là những cái độc tố thì nó sẽ tạo ra sóng cực thấp và chúng đo là biết ngay như tôi đo biết ngay thì cái đó chúng ta đưa về nhà chúng ta lại nghe mấy cái ông thì mấy ông bán cây và nói phong thủy của cây này là cây kim tiền nó sẽ ra rất nhiều tiền đó mà không hiểu đấy là độc tố nên chúng ta phải hiểu bản chất mỗi sóng mỗi loài mỗi cây đều có mang một cái sóng nhất định mặc dù nó rất nhỏ con người chúng ta bảo nghe nó chỉ tượng thế à, thế mà tại sao con vật nó lại biết con vật nó biết mà chúng ta không biết thì chúng ta cho rằng chưa có khoa học bằng chứng nào hỏi con vật á có khi lại để phải đi hỏi con vật xem bằng chứng nào hả bạn tại sao bạn vào nhà tôi lại quay ra hỏi con chó thế nó đến nhà xong chúng ta làm ăn tốt bảo chó ơi mày hãy cho tao hỏi xem là là là bằng chứng nào mà tại sao mày lại đến nhà tao để tao làm ăn được rồi con mèo đến nhà chúng ta vậy làm ăn không được quánh đuổi nó đi nhưng con mèo ấy đánh đuổi nó tôi lại nói về cái chuyện biết ơn ở đây tôi xem vào cái chuyện biết ơn mà sắp này sắp tôi sắp ra một cái lớp biết ơn nhá biết ơn tại sao mà biết ơn với mọi vấn đề thì mọi vấn đề tốt nó sẽ xảy đến tại sao học bài học đây tại sao các cái nhóm mà thành lập của tôi đều có câu thank you I love you trên cửa miệng tôi cứ mở cửa cái là câu thank you I love you đóng cửa đi ra đâu đó cứ nhìn thấy ai cũng thank you I love you chẳng biết người tốt người xấu người đó đang đang đang đang uh, à, định nói chuyện gì với mình tôi bất biết tôi cứ thank you I love you có gì đấy em có gì đấy bạn có gì đấy anh thank you I love you cái câu này rất hay nhá nó được gọi là câu thần chú nếu như ai biết đến Hoponopono thì sẽ biết cái này nhưng cái phân tích của tôi thì mọi người mới ngộ ra như là mình biết ơn mà trong tâm mình đầy cảm xúc nó khác còn đến câu cửa miệng mà mình chỉ nói có khi bất cào cạo thì nó chẳng có hiện thực gì cả hiện thực không xảy ra